chào mọi người quay lại kênh của mình đây hôm nay là tiếp tục một số cân nha mọi người cân tay carbon mini ba khúc rồi <clears throat> đầu tiên quật cái cân này đây cân này ờ, gì đây hai quay ti carbon bốn mét rưỡi không thể ghi của hãng nào nha mọi người cái này thì nặng 140 g đọt 017 cái này mới đó thực tế được 4 mét rưỡi thu về 57 cm đây một giống hai ba bốn 5 Nhìn dụng phíp mấn vài phíp nha mọi người 6 7 8 9 9 giống Ở đây cả chữ carbon rõ ra này Chúng tôi cài được mà cái này cái à, số 1 bán 450 ok à, cái số 2 không thấy ghi hiệu gì đâu 36 cũng ghi sản xuất ở đâu nha mọi người Mariner vô Aron à, cái này nặng 100g đọt 0,9 giá 36 thu về 54 cm. đây cái này cũng là carbon nha mọi người carbon đây các giống phía trong đều còn rất là đẹp một hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám tám giống tám giống carbon nha mọi người đây cái này cái số 2 mà 400 số 3 số 3 là cái cân gì đây Apollo carbon 54 Apollo cái này nặng 180g thu về 1 mét à, đọt 1 tí chứ đọt 1 tí, mình đo được tỷ cái này thì có 48 thôi mọi người dài 59cm à, đây đọt này đọt thay chứ không phải đọt của nó nha đọt này mình thấy đọt thay chứ không phải đọt của nó này đó đợt thấy chứ không phải đợt còn đó, hai ba bốn năm sáu bảy tám 9 10 11 12 12 chọn Ok Nhật nha mọi người, đi in Japan Đấy, 48 à Cây này, cây số 3 mới bán 500 Rồi 4 4 là một cái đây qua ba khúc Cái này sản xuất ở đâu đây Sản xuất Hàn Quốc đây qua ba khúc sản xuất Hàn Quốc cái này thì à, dài 36 độ cứng đọt là 100 nha mọi người 36 cứng 100 này ngoài hình cây cân này còn trên 90 phần trăm nha mọi người cứng 100 Đấy. khuyên bạn là Fuji hết khuyên bạn là Fuji đây Misaki đây qua

17 17 khuyên bao gồm cả đầu bu Ok 17 khuyên bao gồm cả đầu bu Ngoại hình còn trên 90% nha mọi người ba khúc 136 độ cứng 100 và 36 cái này tôi dâu cái nó sạch bóng này

<clears throat> cái đây cây số 4 bây giờ 1 triệu 2 Rồi số 5 số 5 một cái cân uh, ờ, Suzumi carbon cái này hình như là Ikada thế vậy ừ. một cây Ikada 1,8 cái này là 1,8 nhưng mà ở chỗ này này ở chỗ này hình như nó gửi gãy uh, à, 50 phân nhé mình đó chỉ còn 1,7 thôi nha mọi người ở đây này gãy nhưng mà cái này thì à, gãy tới đây gãy tới đâu bấm sai tới đó à không sao vậy đâu đây nặng 100g đọt 1 ly 1,7 thu về như thế này là 110 xe khuyên Fuji bát trượt Fuji FS6 e khuyên Fuji bát trượt Fuji FS6 e nha mọi người Suzumi chữ Suzumi nào đây này đây cái tán thông số của mình thôi đây đọt là đọt thủy tinh đặc đọt thủy tinh đặc cần thì là cân carbon rồi ngoại hình cái cân này thì còn trên 70 phần trăm nha mọi người cái này cái số 5 năm nay mình bán 600 6 6 là cái ờ, Holiday Spin Carbon 15 <coughs> 3 mét cứng 15 dài 3 mét Shimano cái này à, thì à, mình thấy ghi sản xuất ở đâu đó đây tem này tem vàng này cái này thì nặng 160 à, g đọt 28 dài 28 thu về 117 110 cm nó ghi 3 mét nhưng mà mình đo chỉ được 28 thôi nha mọi người đây nó cứng nó nói 15 nhưng mà thật ra mình thấy đọt này thì cũng phải là 30 á cái này chắc là hạ đọt rồi cái này chắc hạ đọt rồi nha mọi người đây bát rồi bát trượt Fuji EP6 Fuji EP6 khuyên khuyên thì cũng là khuyên Fuji luôn ở đấy còn là bốn khuyên bốn khuyên Fuji, bao gồm cả đầu bú nha mọi người đó cái này thì chắc là hạ đọt rồi con là 28 à <clears throat> cái này cái số à, uh, 6 số 6 số 6 này cái này mình bán là 750 nha mọi người 750 số 7 <clears throat> số 7 là một cái cân qua Daiwa qua sản xuất uh, sản xuất ở uh, Taiwan kênh này cần zoom zoom thì để xem nó zoom từ bao nhiêu tới bao nhiêu đây Ủa ở đây nó cũng có ghi rồi à ta để mình xem thử <coughs> cái này nặng 200g đọt 113 dùng từ 4m4 cho tới 5m3 thu về 104 cent bát bát rồi bát trượt Fuji FS7 bát trượt Fuji F7 nha đó cái cân này thì con đẹp trên 90 phần trăm nha mọi người trên 90 phần trăm đây qua Taiwan đây này khuyến của nó này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 khuyên bao gồm cả đầu bu khuyên thì khuyên Fuji con rất là mới đây đọt này đọt số 2 <clears throat> đọt số 2 nha đó các dòng người phía trong cũng còn rất là đẹp cái này gần như là hoàn mỹ đó đây thế này là câu hoặc không là dùng ra dùng ra 53 đây kể cả phần dúng cũng còn rất là đẹp không bị xước nha mọi người phần dúng cũng rất là đẹp không bị xước một hai ba bốn năm sáu sáu giống sáu giống ok cái này rất là đẹp tay quanh cái này thì là cái số 7 mình bán 1 triệu nhá bảy một triệu. tám <clears throat> tám là một cái cần nixing còn nguyên hộp hộp của nó thì hơi xấu cái Energy còn nguyên hộp hộp thế xấu 2m7 rồi với club cái này thì là à, cứng khoảng 30 à, á 30 2m7 như vậy nhưng mà có cái hộp nên nhìn cái cân con rất là mới nha mọi người có cái hộp này nhìn cái cân con rất là mới này Nissin bà tay bát vạn Fuji rất là mới đây 30 2m7 Recurve cân rất là mới nhá cái này thì nặng 160g đọt 119 dài 27 thu về 1 mét khuyên khuyên cũng là khuyên Fuji 1 2 3 4 5 6 7 7 khuyên bao gồm cả đầu bu Fuji đọt cứng 30 một giống hai ba kể cả những kỳ giống ở phía trong cũng còn rất là đẹp nha mọi người ok đẹp nhá cái cân này rất là đẹp cái này là cái số uh, số mấy đó ta số 8 cũng ở kết thúc video ngày hôm nay của mình số 8 này mình bán 1 triệu nha mọi người số 8 1 triệu rồi để đây kết thúc video của mình đây nha mọi người ai mua hàng thì mình là với số điện thoại trên tiêu đề mình không có chỗ hàng qua tin nhắn cảm ơn mọi người nhiều